Cần Thơ chào cô chú anh chị à. anh em mình à, đang à, trên đường à, đi à, đến à, bệnh viện giả chiến à, số 2 tại Cần Thơ ở đường Lê Lợi Tuy nhiên à, giờ này thì không còn ai ở đó thì à, bên à, phía bệnh viện giả chiến họ kêu à, chuyển lại bệnh viện à, tim mạch để à, có gì à, sáng họ sẽ chuyển qua ghé lại số à, 204 tim mạch bệnh viện tim mạch bên đây bên đây hay bên lộ ta ở bên lộ phải không bên à, bên đây 204 đây 204 trận đạo nhờ bảo vệ mở cửa ra rồi tắt máy đi chạy sát vô tắt máy đi rồi ờ, mình đưa đồ vô xuống xe đi xuống xe đi hồi nãy em có điện cho bác sĩ nghĩa anh à, em gửi đồ lại cho chỗ phía phía bên bệnh viện giải chiến á bác sĩ nghĩa kêu chở lại đây á sáng ờ, chở qua bệnh tại bệnh giờ không còn ai nhận hết chưa á mấy bạn về hết rồi rồi đi à, vuốt lên cái trang ờ, vuốt lên trang của anh xuống cái bài ờ, xuống cái bài lấy cái tấm hình bên zalo quá cho lẹ điện cho vô bác sĩ nghĩa cái cầm súng mình Zalo của anh à, bấm bấm lên dạ gửi đồ ờ, bác sĩ nghĩa đúng rồi rồi rồi rồi có rồi có rồi được rồi tụi em kinh vô luôn hay là lui đít xe vô rồi lui đít xe tới luôn ha à, nhu yếu phẩm à, nước suối sữa với lại à, bánh ngọt với lại à, mì thùng á mì ly á để à, hỗ trợ cho mấy bạn trên tuyến đầu á ở bệnh viện dạ chiến á nãy con có ghé bên à, chỗ lê lợi mà chú nghĩa nói mấy bạn về hết rồi đúng rồi đúng rồi em rồi ve xe vô luôn khanh ơi đóng hết cửa kiến lại anh em mình hỗ trợ cho bệnh viện giả chiến bạn ơi tuy nhiên bên đó bây giờ là bác sĩ nói bên bển người ta về hết rồi chuyển qua bên này chuyển qua ờ, bên ờ, bệnh viện ờ, bệnh viện này sáng sẽ chuyển đồ qua bên bển tại bên bển hiện tại là không có ai nhận nhận hàng mấy bạn về hết rồi cái này là mình hỗ trợ cho tiến đầu nha và đặc biệt là cái này là tiền của mình bỏ ra không có không không không rau không có dùng không có dùng rau để mình qua, qua cho chỗ khác mình chỉ cho nhu yếu phẩm này thôi chiếc xe đó dựng ngoài á xe rau củ quả để ở ngoài chỉ đi xe này thôi và cái này là sữa bánh nước suối với lại mì ly cái này là tiền của của mình mình bỏ riêng ra mình hỗ trợ cho bên ờ, trên ờ, tuyến đầu tại vì mình rất là hiểu mấy bạn à, là trong quá trình mà chống dịch đó nó thiếu thốn như thế nào nên không có dùng tiền của mạnh thường quân nha và các bạn khi mà xem clip á cũng đừng có kêu mình ở ừ, nhiều chỗ khác khổ tại sao không hỗ trợ nha chỗ khác khổ thì à, mình vẫn hỗ trợ nhưng là tùy duyên còn cái này là mình dùng tiền mạnh thường quân nói chung là cũng có tiền của mình nữa rau củ quả hàng ngày đều là tiền của mình tự bỏ ra mua nhé à, mạnh thường quân thì họ chỉ hỗ trợ là gạo nè à, trứng nè à, mì còn rau củ quả là một ngày thì mình sẽ tự bỏ tiền ra mình mua tại vì phước biết chắc là khi mà hỗ trợ cho trên tuyến đầu thế này thì có nhiều bạn à, sẽ lên thắc mắc ừ tại sao mà không hỗ trợ cho chỗ bà con nghèo mà đi hỗ trợ cho đây thật sự ra mấy bạn ở tuyến đầu chống dịch đó mấy bạn cũng cực khổ lắm không có thua gì bà con đâu ngày đêm chống dịch hết đây là à, 300 cái bánh à, sandwich sữa kèm theo 10 à, thùng sữa tươi 10 lốc nước suối và 10 thùng mì ly này là tiền của mình mình hỗ trợ cho phía bên ờ, bệnh viện giả chiến các bạn ở tuyến đầu tại vì bên phía bệnh viện giả chiến thì các bạn ở tuyến đầu đa số là họ chỉ có dùng ờ, dùng ờ, dùng bánh rồi dùng đồ là dùng như là đồ khô thôi lương thực khô thôi họ không có nấu nướng anh em mình thì à, luôn luôn vận đồ bảo hộ khi mà chẳng hạn như giờ sẽ là phát quà đeo bao tay rồi đầy đủ nói chung là tuân thủ theo gì để đảm bảo sức khỏe cho anh em ba ngày thì anh em mình sẽ test một lần hồi sáng thì mới test xong rồi ba ngày thì mỗi người sẽ tốn 180 nói chung là chi phí đủ đủ hết trơn á đây là mì ly một thùng là 24 dạ đúng rồi tình hình chung mình ờ, mấy ngày ờ, cũng quên đi ờ, cái phía mà tuyến đầu họ cũng đang cần sự hỗ trợ đặc biệt là những cái những cái phần này phần quà này là mình tự bỏ tiền riêng ra mình mua nha để hỗ trợ cho các bạn ở trên tuyến đầu ngày đêm chống dịch còn ờ, những cái ờ, hoàn cảnh mà đang trong khu cách ly phong tỏa thì anh em mình vẫn phát cả tháng nay như bình thường không bạn ơi hẻm ba hẻm ba mậu thân thì ờ, đã ở phong tỏa rồi anh em mình không có ghé nữa nha đây mới mua cái miếng đồ chơi để thử à, cây súng khử trùng đâu vắng những ờ, những món quà nhỏ không có nhiều đó là những ờ, tấm lòng của mình gửi đến ờ, cho các bạn ở tiếng đầu còn gì đâu hết rồi phải không rồi ok đây rồi cảm ơn nhiều hả chị rồi có để điện thoại nhé sao còn chút xíu nữa anh nhắn cho bác sĩ nghĩa có dạ, nói rồi dạ, dạ, có nói chuyện rồi rồi ok em rồi đây nè bắn cho mấy nó đi rồi xong rồi rồi cảm ơn nha rồi rồi anh sẽ ờ, nhắn cho bác sĩ nghĩa dạ, rồi anh đi luôn nha chào em chỉ ờ, có 300 ờ, cái sandwich sữa thôi với 10 thùng sữa tươi 10 thùng nước suối 10 thùng mì ly nó không có nhiều nhưng mà đó là tấm lòng của mình gửi cho mọi người ở tiên đầu rồi hẻm 4 Nguyễn Linh hẻm 4 Nguyễn Linh đó nha hẻm 4 Nguyễn Linh gần cầu Bà Bộ trên đó ờ, xin rau cho bà con ở trong vậy nói rồi xong nó quay qua nó hỏi đâu nữa vậy chạy theo con nè ông nội ông nội ơi chạy theo tao nè ngày nào, ngày nào cũng gặp tài xế điếc hết trơn tim mạch đường 30 à, à, tháng 4 tuy nhiên chỗ đó chỉ là nhận dùm nữa nha nhận dùm để sáng mai mới chuyển qua bên bệnh viện giả chiến nha chứ không phải mình à, gửi vô bệnh viện nha để cho mong cho các bạn xem livestream và hiểu rõ cái vấn đề hơn tại nhiều bạn sao cứ hỏi cho bệnh viện mà cũng hỗ trợ rồi lại thắc mắc là người khổ trong hỗ trợ mình hỗ trợ cho các bạn ở tuyến đầu nha tại bệnh viện giả chiến nha để họ trong trọng có thể chia sớt nhau mà dùng ở trong uh, các ờ, bệnh nhân ở trong đó chẳng hạn những đa số là họ chỉ có ờ, gạo gạo họ không có nhận được nha nếu mà cô chú anh chị mình có muốn hỗ trợ thì mình có thể ờ, liên hệ trực tiếp với tại đó luôn ở trong tổng thì đa số là dùng lương thực khô như là bánh ngọt sữa tươi rồi uh, mì ly rồi chẳng hạn như mình có cái gì đó mình gỡ được đa số là đồ khô thôi lương thực khô quá anh em mình à, đang à, qua bên à, khu phòng tỏ hẻm 4 Nguyễn Văn Linh nha mày thiệt tao nói đừng có nói bộ đàm mày điện thoại cần gì thì mày điện thoại đại cho nó đi nói chuyện với nó mệt lắm nó bị điếc à, Phước đang à, chuẩn bị chắc à, ngày mai mì với trứng rồi mới về chuẩn bị à, gửi à, 200 250 phần quà cho trên xóm lưới Bình Thủy nha đang lên danh sách ở trong đó thì nhiều quá khả năng anh em mình cũng không có đủ và nhận được sự hỗ trợ của một mạnh thường quân họ cũng đang bị cách ly trong xóm lưới họ có lời đề nghị là nhờ Phước à, chuyển dùm cho bà con ở đây tuy nhiên là cái à, giống như là cái sức người có hạn nên họ chỉ hỗ trợ được à, 250 phần à, bao gồm là gạo à, đường muối rồi à, nước tương rồi Phước sẽ à, gửi thêm 250 phần rau củ quả cho bà con ở trong khu sớm à, lưới Bình Thủy chắc có lẽ à, thứ hai thứ hai anh em mình mới tiếp tế lên được tại vì ngày mai đồ mới về còn phải soạn đồ đồ ra nữa trong đó thì à, theo Phước được biết là tới 750 à, hộ tuy nhiên là Phước kêu lọc ra dùm à, khoảng 200 250 hộ thôi là danh sách người nào mà chẳng hạn như hoàn cảnh khó khăn nữa chứ chào hết 750 hộ thì thật sự là không thể nào quá trời quá trời nhiều lo không nổi hết nguyên khu có thể là hỗ trợ một phần cho bà con nghèo thôi còn những gia đình khá giả thì à, mình à, có thể à, sức tiền ra hồi xưa giờ đó mình à, có dành dụm thì mình tự mình lo nhá cũng mong là thông cảm nha mình hãy nhường lại cho bà con khác khổ hơn 250 phần tại khu xóm lưới thì xóm lưới đó là nó sẽ bọc qua là hẻm 1 với lại uh, hẻm 3 luôn á theo như thông tin Phước được biết nó luồn ở trong đó 250 hộ cũng là quá nhiều rồi đó rất là nhiều đó chứ không ít nữa là tính ra gạo là phải chở là một tấn à, một tấn 250 kg à, 250 à, kg đường 250 uh, bịch muối 250 uh, chai nước tương kèm theo là 250 ờ, phần rau củ quả do là yêu cầu của mạnh thường quân này là họ ăn chay trường nên họ không có gửi trứng và mì nên ờ, kêu Phước là mua những cái đồ nào mà có thể dùng chay được thì ờ, Phước sẽ mua cái phần chay nước tương thì đậu nành không à dùng được người ta không nhìn tới chị nghe còn bóp kèn nữa bóp bóp cho biết không đi về mà tôi mới chạy qua đó phải không à, người ta không nhìn tới còn bóp kèn cho thấy nữa ừ, cũng dừng chơi dạ, mình tân thủ mà ngày mai thì đồ sẽ về không về đầy đủ luôn cũng đắm đuối lắm tháng mấy nay ngày nào cũng cho liên tục đây đây đây tới rồi ừ. ờ, nhờ có có sự uh, bên uh, khu vực địa phương của hẻm 4 mà uh, hẻm 4 khu vực này à, có có anh có anh giàu á công an bên khu vực á ảnh nói là xin mấy phần rau cho bà con trong đây á tại vì hẻm bị phong tỏa là tính tới giờ là 22 ngày đúng không gỡ ra gắn vô gỡ ra gắn vô lại hoài luôn hả không nhưng mà tụi em không có vô trong đâu à, tụi em để ở ngoài dạ được được điện xong rồi nhờ phát cho bà con nha Ê, giật cái máy giật cái máy lên ờ, phun ờ, mé trước này cái đi để em phun cái rồi xong rồi em chất xuống lên một hàng lên lôi máy ra cho nó rồi rồi để cho nó hỏi còn cái gì còn cái vô máy cháy cái gì tay ra cho rồi vùng để cho nó an toàn rồi ờ, đúc cái đít lại ờ, gửi xuống ờ, một mớ phần dao đi đây là hẻm 4 nha hẻm bốn Nguyễn Linh nay mình có thủ máy đem theo sẵn phun luôn phun một ít để đảm bảo an toàn hơn trước này xong rồi mình mới xuống đồ xuống uh, xuống nửa xe đi ông trọng cũng đông á xuống uh, đại ờ, năm sáu chục phần gì đi tại vì uh, bên anh khu vực ảnh chỉ xin rau củ quả thôi bên đây thì bị phong tỏa 22 ngày rồi mỗi phần rau củ quả hôm nay là sẽ có có khoai lang đây mỗi bịch đây đây nè có à, chanh đậu bắp cải mướp rồi à, khoai lang nữa bốn năm củ khoai lang nữa là mình dùng là dư sức rồi bệnh viện xã hai của anh bệnh viện giải chiến là anh em mình gửi đồ rồi bạn ơi gửi đồ uh, bữa đó không có ai nhận nên anh em mình ờ, chuyển qua bên cho bệnh viện tim mạch rồi ờ, sáng họ sẽ chuyển qua nha nè lấy mé bên này nè lấy cắt cái này ra không biết nhiêu phần nữa cứ gì chất đi chất phần nửa nửa xe xuống đi chắc uh, ờ, nửa xe cũng bộn mà nửa xe là cả trăm phần đúng rồi dạ tại em dân miền tây mà cứ ờ, thường là ai dùng từ <laughs> nào đó em dùng đại cứ nói đại gì đó cho nó thân thân thân thuộc rồi bà con ở trong ờ, hẻm 4 ờ, tổ 4 khu vực Nguyễn Linh nha có gì mình ai trong này thì mình ra mình lấy rau nha đại diện một hộ ra lấy thôi nha rồi ok chừa lại đi nhiêu đây chừa đi rồi cho nửa xe đi được rồi được rồi được rồi được rồi hồi nữa còn <laughs> cho chú khác nữa đây có gì điện cho giọng hồi ra lấy giùm em nha đây ờ. hồi nữa có gì anh uh, dùng lại một phần nha anh uh, rồi cảm ơn nha dạ phun đó là phun ờ, cái đó là quá chất rồi phun để uh, hạn như diệt uh, ờ, vi khuẩn thôi cái danh sách hôm qua còn á còn sót á rồi sao gỡ rồi gỡ rồi bỏ đi hẻm đó gỡ phong tỏa rồi rồi anh em mình à, qua hẻm 160 tầm vuông nhé tầm du thì 278 anh em mình đã hỗ trợ rồi còn 160 thì chưa nhé nên anh em mình sẽ qua đó nha chia nhau ra mà hỗ trợ ờ, dạ, ờ, Rồi chút nữa hẹn gặp lại cô chú anh chị ở ờ, hẻm 160 nha. Phúc xin phép tắt lại chim nha.